Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 với sự tham dự của đại biểu 29 quốc gia đại diện cho 1.440 triệu nhân dân châu Á và châu Phi, trong đó có đoàn đại biểu Việt Nam. Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Á Phi vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Á và châu Phi. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm để giành và bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trải qua những cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ, chịu đựng biết bao mất mát, hy sinh, hơn ai hết, dân tộc ta nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Bởi vậy, yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam kế tục truyền thống yêu chuộng hòa bình, giữ vững ý chí độc lập tự do. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đã thực hiện thành công chủ trương giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trong quan hệ quốc tế cái chủ trương rất đúng đắn của đảng nhà nước đó là độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa có nghĩa là chúng ta không đứng cái bên nào chúng ta bảo vệ tổ quốc bảo vệ hòa bình bảo vệ nhân dân đấy là tối thượng sau đó chúng ta mới đến tham gia vào bảo vệ hòa bình ổn định khu vực và thế giới tham gia tích cực vào những cái nhiệm vụ chung của thế giới đó là nhiệm vụ của đảng nhà nước nhiệm vụ của các cái ngành ngoại giao nhưng thực chất đây cũng là một nhiệm vụ quốc phòng học tập và làm theo lời bác dạy dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý điều hành của nhà nước mà thường xuyên trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng toàn quân quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển và quan điểm. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong đó, biện pháp chủ yếu là thông qua đàm phán, thương lượng nhằm tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và vì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang,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 vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành xăng dầu quân đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, sửa chữa, củng cố, xây dựng hệ thống các kho xăng dầu, bảo đảm cho các đơn vị huấn luyện, chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống. Ngày 18 tháng 4 đã được lấy là ngày truyền thống ngành xăng dầu quân đội. Ngày 18 tháng 4 năm 1970, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố nghiêm khắc cảnh báo tập đoàn phản động Lonon Sirik Matak đã gây ra những tội ác dã man đối với Việt Kiều ở Campuchia. Bản tuyên bố viết, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cực lực lên án và tố cáo trước dư luận thế giới âm mưu độc ác và những tội ác cực kỳ man dợ của tập đoàn Lonon Sirik Matak đối với kiều dân Việt Nam ở Campuchia. Ngày 18 tháng 4 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Bản điều lệ gồm 27 điều quy định về nguyên tắc chung, hình thức đầu tư, quyền lợi và nghĩa vụ của bên nước ngoài, thủ tục xin đầu tư vào Việt Nam, giải thể và thanh lý các xí nghiệp công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, việc xử lý các vụ tranh chấp giữa các xí nghiệp, công ty có vốn đầu tư của nước ngoài và các điều khoản thi hành điều lệ. Sự kiện quốc tế Ngay sau khi cách mạng tháng 10 thành công, Liên quân 14 nước đế quốc tiến hành can thiệp hỏng bóc chết cách mạng non trẻ. Hạm đội của nhiều nước đế quốc đã tiến vào và bao vây nước Nga. Ngày 18 tháng 4 năm 1919, thủy thủ và binh lính Pháp trên chiến hạm Francer tuyên bố chống lệnh chiến đấu của bọn chỉ huy, đưa ra khẩu hiệu không chiến tranh với nước Nga. Đồng chí Tôn Đức Thắng, lúc đó là thợ máy trên chiến hạm được cử làm người kéo cờ đỏ, biểu thị thái độ phản đối sự can thiệp vào nước Nga Xô Viết. Cuộc binh biến đã lan rộng ra toàn hạm đội Pháp và buộc bọn chỉ huy phải cho tàu về căn cứ. Ngày 18 tháng 4 năm 1955, Hội nghị Á-Phi khai mạc tại Bang Đung, Indonesia. 29 đoàn đại biểu chính phủ các nước Á-Phi là thành viên chính thức tới dự hội nghị. Đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu. Hội nghị tuyên bố chủ nghĩa thực dân với mọi hình thức biểu hiện của nó là một tai họa cần chấm dứt mau chóng. Việc áp bức và bóc lột là một sự phủ nhận những quyền cơ bản của con người, trái với hiến trương Liên Hợp Quốc, ngăn cản sự nghiệp hòa bình thế giới và sự hợp tác quốc tế. Hội nghị lên án những chính sách và hành động phân biệt chủng tộc ở nhiều vùng rộng lớn châu Phi và nhiều nơi trên thế giới xâm phạm quyền con người, phủ nhận phẩm giá con người. Pháp cho biết, Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng bào người Việt Nam đã đến dự cuộc họp của Liên hiệp Công đoàn quận Sen. Ngày 18 tháng 4 năm 1928, tập San Impreco của Quốc tế Cộng sản trên các bản in bằng tiếng Pháp, Anh và Đức đăng bài viết Nông dân Ấn Độ của Nguyễn Ái Quốc với bút danh Wang lúc này đang hoạt động tại Trung Quốc Bài báo khảo sát lực lượng nông dân của một quốc gia đông dân và là thuộc địa của thực dân Anh khiến cho hàng triệu nông dân bị chết đói, tàn phá những làng quê và đẩy họ ra các thành phố thành tầng lớp vô sản áo rách. Với cái nhìn của một nhà cách mạng, tác giả vẫn tin tưởng, tuy không có tổ chức hoặc tổ chức còn lòng lẻo, người nông dân do nghèo khổ thúc bách thường nổi dậy chống kẻ bóc lột. Ngày 18 tháng 4 năm 1958, tại Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Ban sửa đổi Hiến pháp báo cáo trước toàn thể đại biểu quá trình xây dựng Hiến pháp sửa đổi và hứa sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội đã trao cho và làm cho nước ta có một bản hiến pháp xứng đáng với những thắng lợi và những tiến bộ vẻ vang của nhân dân ta. Tháng 4 năm 1966, bác viết tài liệu nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khái quát thành 5 điểm chủ yếu một Chung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh, chiến đấu, lao động quên mình. hai, Chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng và của nhà nước, hăng hái thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. 3. Quyết tâm đi sâu vào khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ra sức học tập và vận dụng tốt sáng kiến và kinh nghiệm tiên tiến, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chiến đấu. 4. Nêu cao ý thức tập thể và làm chủ tập thể,